Tuy nhiên, nếu vượt qua được những điều này thì thời điểm sau đó chính là lúc bạn phát huy điểm mạnh của mình. Chính ấn và chính quan chiếu mệnh chứng tỏ bạn sẽ được cất nhắc. Vấn đề tài chính của người tuổi Tý cũng khá tốt, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Chính tài và thiên tài phù trợ sẽ giúp con giáp này nhận được khoản thu nhập chính đáng tương xứng với công sức bạn đã bỏ ra. Đây chính là nguồn cổ vũ lớn lao cho bạn,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 trong tuần này người tuổi Sửu nên tránh va chạm với những người có chức có quyền, nếu không, dưới sức ảnh hưởng của thiên quan và thương quan, bạn rất dễ sẽ vướng phải rắc rối. Hãy nhìn nhận lại quan điểm của bản thân trước khi nêu ý kiến, có thể chính bạn mới là người đang mắc sai lầm hoặc quá cố chấp trên một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, trong tuần này may mắn lại đến với người làm đầu tư, kinh doanh. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội bứt phá vào thời điểm này, chính tài, thiên tài và thực thần cho thấy bạn có thể tìm được cơ hội để khẳng định bản thân vào giữa tuần.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 Đầu tuần người tuổi dần sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn do có tỷ kiên và kiếp tài tác oai tác quái. Con giáp này có thể vướng phải rắc rối do đồng nghiệp hoặc bạn bè gây ra. Hãy bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất chứ không nên nóng nảy, phản kháng quá mạnh mẽ hoặc theo cách tiêu cực, gây ấn tượng xấu cho người khác. Nếu không ngừng cố gắng thì thời điểm cuối tuần chính là lúc bạn lấy lại được lòng tin của mọi người. Chính ấn và chính quan cho thấy cấp trên sẽ có cái nhìn đúng đắn về bạn, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị kẻ xấu hãm hại,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 Tuần này thực thần chiếu mệnh, thời điểm đầu tuần là thời điểm người tuổi mão có vận may về tài lộc, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những công việc hoặc hợp đồng béo bở, giúp phần cải thiện kinh tế trong thời buổi khó khăn này. Với những người làm công ăn lương, bạn cần chú ý hơn trong cách cư xử, không nên chủ động gây hấn với đồng nghiệp hoặc bạn bè xung quanh. Nếu có quan điểm bất đồng, đôi bên phải giải quyết một cách thiện trí chứ không nên tranh cãi căng thẳng.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 Thời điểm này, bạn không thích hợp yêu đương, tuy nhiên bạn cần phải dần thay đổi những suy nghĩ bi quan của mình. 5. Tử vi tuổi thìn Tử vi hàng tuần nhận thấy, vào thời điểm đầu tuần, do có chính quan phù trợ mà người tuổi thìn có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bản mệnh hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của bản thân, bởi có thể những quan điểm của bạn sẽ góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn và bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao.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 bạn và nửa kia dần học được cách lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Hai người không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng thời luôn thảo luận với nhau trước khi tiến hành những công to việc lớn. 7. Tử vi tuổi ngọ Dù có thiên tài và thực thần chiếu mệnh nhưng người tuổi ngọ vẫn cần phải cẩn trọng trong chuyện làm ăn. Bạn cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, không nên quá tham lam, thậm chí là muốn chiếm cả những thứ không phải là của mình. Trong công việc con giáp này cần phải đặc biệt chú ý cách cư xử,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 Trong chuyện tình duyên thì tuần này có cả những niềm vui và nỗi buồn đến với bản mệnh, vì thế mà bạn cần phải ổn định cảm xúc của mình. Dù vợ chồng có gặp trục trặc cũng không nên bi quan, thậm chí là nghi ngờ nửa kia của mình. Hãy dần dần giải quyết rắc rối bằng cách trò chuyện và thấu hiểu nhau. 9. Tử vi tuổi thân Thời điểm đầu tuần, người tuổi thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người làm lãnh đạo. Thậm chí bạn có cơ hội được cất nhắc và có những bước tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.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 Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người sĩ diện, không muốn xuống nước với người ấy khi đôi bên xảy ra chiến tranh lạnh. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem, tình cảm của đôi bên quan trọng hơn hay sĩ diện của bạn quan trọng hơn? Vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua nhau, vì làm vậy chẳng mang lại lợi ích gì. 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, người tuổi dậu cần nắm chắc cơ hội trước mắt để khẳng định vị thế của mình,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 Bản mệnh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bởi nếu lựa chọn chính xác, bạn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn đầy triển vọng. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng gặp phải ít nhiều biến động, nhưng về tổng thể thì vẫn là khá tốt. Bạn cần điều chỉnh tâm trạng của mình, không nên có những cảm xúc quá tiêu cực, bởi mọi chuyện đều có cách của nó, bạn sẽ chẳng bao giờ rơi vào bước đường cùng đâu. 12. Tử vi tuổi hợi người tuổi hợi sẽ gặp phải một vài rắc rối trong công việc do có kiếp tài ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu bình tĩnh tìm ra phương pháp phù hợp, bạn có thể biến đó thành cơ hội thể hiện bản thân. Thiên ấn và chính ấn cho thấy đó chính là cách để bạn gây ấn tượng tốt đẹp cho cấp trên và đồng nghiệp. Thiên quan cũng khuyên người tuổi hợi nên giữ khoảng cách với những người quyền cao chức trọng trong chính quyền. Khi tranh luận, bạn cần biết dừng lại đúng lúc để vừa chứng tỏ được quan điểm của bản thân nhưng cũng không đắc tội với người khác.